các cuộc nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng trẻ em trong giai đoạn 1 tuổi, 2 tuổi và 3 tuổi có những nhu cầu đặc biệt về dinh dưỡng. Đây là giai đoạn tối quan trọng trong việc phát triển trí não và cơ thể của trẻ. Sữa bột cho trẻ đang tăng trưởng cô gái Hà Lan 123 được chế biến theo công thức khoa học dựa trên cứu về chế độ dinh dưỡng của Mỹ với thành phần chất đạm vitamin và các chất khoáng thích hợp nhất cho con bạn. Đó là lý do tại sao các bà mẹ tin tưởng cô gái Hà Lan 123.